Chào mừng các bạn đến với THOL Stream quận 12 tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương để cùng với Duy Nguyễn và một em à, học viên THOL Academy chia sẻ đến các bạn cái buổi tập mắt OT ngực bụng trên những thiết bị của quận 12 nha các bạn. mỗi chi nhánh Duy Nguyễn sẽ có cách tập bắt tê khác nhau do đó các bạn sẽ thấy ồ sau Duy Nguyễn tập bắt tê bà này bà kia và đây là em à, Kha Nguyễn nha các bạn em Kha Nguyễn mặc dù à, à, học viên nhưng mà được cái độ đẹp trai có thừa còn cơ hơi thiếu một chút nhưng mà cho dù á, cơ thiếu cơ dư gì đi chăng nữa đi vô trong đây là Duy Nguyễn dạy kỹ lắm fan kỹ lắm và hôm nay chính bản thân Duy Nguyễn đó sẽ cho bạn này đỡ tạ mắc tê nha các bạn đỡ tạ mắc tê muốn học là phải tốn cả tháng không phải giỡn đầu tiên đó là khởi động căng cơ bữa nay có một khái niệm mới là khởi động căng cơ không phải là khởi động làm quen khởi động tạ ok mỗi ngày học chút à, <sighs> đây để khởi động căng cơ giữ cái vị trí này nè đó để cho mấy cái khớp nó ok hết hiểu không này thì kỹ mới nha đó là chưa chỉ luôn đó. rồi để đây không có chạm ngực để đây rồi nghĩ về cuộc đời nghĩ về tai hát lọt chim nghĩ về làm sao để kiếm tiền mua súp bbt <laughs> ví dụ như bạn à, đại để về chừng phút đi ha dư về phim nhưng để lâu tại vì nó nó hao phim xong rồi đẩy lên <sighs> rồi xong rồi đẩy giữ tiếp đó chừng 30 giây hay gì đó ok đúng không rồi 来打呀！ yên tâm đi này nó bt cho mình nha đúng không chút mà nó nó nó xét tạo đúng hay sai là mình đam nó cái cuối các bạn oh no này là video là vừa dạy vừa học nha các bạn thôi ok rồi bt là phải biết tiền lửa cho khách hàng đúng không bt là phải biết kiểm soát lỗi lầm khách hàng và bt phải mang tới buổi tập hiệu quả cho khách hàng cái đó người ta mới mướn bt chứ rồi Bảy Một Hẹn biết luôn ạ ai Ba Ok, rồi lên tiếp đi Chưa xong khởi động rồi đó Đây Ok rồi ok anh anh có nhận xét gì bt bt nãy giờ hỗ trợ sao bé mắc ot khởi động mà nó sai nó không có vô được tại vì sao tại vì triết lý của mắt ot á, là cái cuối cùng nó phải gần như là cái tập mà bình thường anh tập như mày coi thường anh quá à. đúng không nó coi thường anh quá mấy em đúng không tức là nãy bt là gì là một cái gì đó setup cho khách hàng nào tập theo mẹ bt bị setup tao vậy chút xe tao đẩy nên nói chung á là anh nói rồi video này vừa dạy vừa học nên cái bữa ờ, khởi động này đó đó đó đó là MBT hướng dẫn sai về ờ, triết lý ờ, marketing tức là khi mà các MBT set up cho khách hàng bằng một cái giáo án nào đó thì nó phải tuân thủ theo quy trình của giáo án đó và cái triết lý của giáo án đó ok khởi động làm quen cái đường tạ thì cái cuối cùng nó phải là lại gần như anh tập hai ba ơi hai, Lên à ba, Mày cả nữa. à. Một à. nè, cái cuối nè Lên à. Đó, BT khách chỉ cần đẩy lên thôi Còn BT mà lái sao lái chuyện của BT nha các bạn Nha Hai Ba Cá đâu? À, ông đổi hết nặng quá. À, à, vô sao? À, à, Khỏe mạnh. Không khỏe. Không khỏe. <laughs> Ờ, lên 10 kg nữa đi. Rồi, Hai Rồi thí dụ không nổi rồi sao Rồi, cứu đi ba Cứu, cứu, cứu Ok Ô, tao minh họa cho mày, tao phèo bà đó xét Đó Thí dụ như em gặp bằng cách không nổi, em phải cứu nó liền Chứ nó đâu có mở mỏ, nó nói chuyện được với anh đâu ba Mẹ, lên Rồi sao lấy là vất vả vậy không một hai lấy cá nữa một hai lên đúng rồi cái cú nè lên lên lên lên ba ơi ừ, cây nó bị cong ông ơi ba lên à, Mày Mày Hả? Mày Mày cá nữa, hai cá nữa Mày cú nè à? Lên, lên, lên Sao vậy? Lên Má, nó ác Được à, các bạn thấy à, thằng PT với tôi nhoi đó mà nãy tôi đẩy không biết nhiêu nó lòi lưỡi rồi cái thứ sáu là cái như sao trăng nó hiện hồn rồi đó mà nó giờ nó còn lên tạ nữa mà mà nhìn cục tạ nó lên kìa cục hai ký rưỡi cái mình hỏi nó sao mày nhoi vậy nó nói em làm bt em phải tỏ chứng tỏ em có tâm mới lúc anh mới ra hợp đồng mà cũng may cho mày á chỉ có thol có tạ hai ký rưỡi cho mày lên thôi con mình vừa tập vừa dạy mình la cũng hụt hơi luôn bạn lên yeah. Rồi. Ba. Bốn. Cả nữa. Rồi. Cả nữa. Cố lên. Lên lên. Mày mày mày mày. Đó. Tao không hỏi cái nữa hồi tao lên đẹp. Tao hỏi cái nữa hồi cái tao hơi đuối mà không sao có bt đó vậy không tạ đè thấy bà rồi các bạn 700 ngàn buổi có giá của nó hai hai lên yeah. lên lên đúng rồi hai hai cái nữa năm lên 5 kg bên đi mày rồi đỡ sao thì em lấy đây của luôn mày lấy vậy rồi mày covid chết mẹ tao <laughs> này sao ta rồi vô sao nổi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ok rồi sao nữa à là là là bốn là là sáu bảy tám chín mày cá được nổi tao á ơi ba đó mày vi ti hay mày giết người hả người ta tập đã lấy ra không nổi rồi tập 10 cái đó, còn ba cái nữa mày bt hay mày giết người mày mắc ot không có tập bài này cha ơi tôi thử trình bt thôi mà làm tôi hồi hộp quá Bác Dám bụng Ờ Ủa tán à. chị à. cái nước cả nước ôi nhiều ký à bốn mươi lăm ký à hai ba ba bốn năm ba mày luôn Vô Ba Bốn Năm Sáu Bảy Mày trả đúng Chiến Lên tạ Mày Một Hai Bốn Bốn Cậu Tuấn à Tan Tan không Tan Tan không Hai Lên Hai Ba Rồi Bốn Chú em Sáu lên bảy chục ký một hai ba đó một rồi lên một hai bốn lên à sáu bảy tám luôn bốn năm cố lên lên ra sáu bảy bảy cái đúng một hai cái cú nè bốn cố năm sáu bảy tám hai cái đúng hai ba bốn năm năm sáu cái nữa nè một hai hai cái nữa phun cây phun cây cho đỡ sợ